đường Bắc Sơn Đường được thành lập vào năm 2008 Nguyễn Thị Nguyên, thành phố Hải Phòng Đó là và đã trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm biểu diễn thì đoàn nghệ thuật lân trục Bắc Sơn Đường đã đem được rất nhiều những vinh quang về cho mảnh đất Hải Phòng Vâng ạ, đoàn đã 2 năm liền đạt giải nhất liên hoan lân rồng do thành phố Hải Phòng tổ chức Và hiện tại thì đoàn vẫn đã và đang giữ chức đề nghị vô địch của toàn thành phố Đoàn của chúng tôi gồm 40 thành viên Bằng sự đam mê sự nhiệt huyết À, sau những ngày à, làm việc thì à, buổi tối tất cả các thành viên của chúng tôi à, đã cùng nhau tập trung để tập luyện à, để có những màn biểu diễn đặc sắc gửi tới tổng quý mình đã luôn vẽ bộ đoàn nghệ thuật lần chủ động bắc tư đường trong những năm qua quý vị Vâng là và kính thưa quý vị, à, tất mến các sàng à, bố là sư dòng trong những năm qua đã bị mai một nhưng để giữ được một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam thì à, đoàn nghệ thuật dân tộc Bắc Tân Đường luôn luôn để duy trì tập luyện để có những tiết mục và đặc sắc đó và chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta một tràng vỗ tay lớn hơn nữa cho tất cả các thành viên của đoàn nghệ thuật dân tộc Bắc Tân Đường có được không ạ? Xin mời ạ. Vâng cảm ơn rất nhiều. Đó là chúng ta vừa chúng ta đã thăm dò vào những bước nhảy tiếp theo. Chúng ta đến càng về sau thì những bước nhảy trên mặt không càng khó. là dạ, vỗ tay lên không được hay là vỗ tay vỗ tay có không ạ hey chạy gặp lại tiếp cận những ý của cầu thủ của quý vị